À, xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính à, Chào mừng anh em quay lại với tổng kho của công ty Factor Việt Nam Và công ty Việt Nam thì chuyên cung cấp tất cả các dòng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất cửa nhôm hệ Cho tất cả anh em trong uh, lĩnh vực nhôm kính Hoặc anh em nào làm uh, cửa nhựa loại thép mà có thể sử dụng những dòng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam và công ty Factor Việt Nam cung cấp đầy đủ các dòng hàng à, đó là những cái dòng sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn nguyên chiếc đảm bảo cho anh em về chất lượng cũng như là giá thành của sản phẩm và một dây chuyền sản xuất cửa nhôm ờ, sinh pha hoặc cửa nhôm hệ nó bao gồm những cái dòng sản phẩm như là máy cắt nhôm hai đầu ờ, máy pha đầu đố máy đột dập máy nhán khí máy ép gốc và tất cả các phụ kiện của các dòng ờ, sản phẩm và công ty Factor Việt Nam thì cung cấp đầy đủ hết tất cả các dòng hàng này cho quý anh chị em khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam. À, từ các dòng máy cơ cho đến các dòng máy CNC, công ty Factor Việt Nam đều cung cấp đầy đủ cả. Và hiện tại Factor Việt Nam có hai tổng kho lớn, đó là ở Hà Nội gần bến xe nghĩa quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và ở gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là diện tích của hai tổng kho Ờ, lớn nhất trên ờ, thị trường Việt Nam hiện tại với số lượng hàng hóa liên tục ờ, được cung cấp về phục vụ cho nhu cầu của anh em khách hàng với số lượng hàng hóa rất là nhiều và đảm bảo là phục vụ cho anh em khách hàng tận tình nhất và chu đáo nhất Và anh em có thể nhìn thấy là tại à, công ty Factor Việt Nam có đầy đủ các dòng hàng từ à, phân khúc giá rẻ cho đến phân khúc tầm trung hoặc đến các dòng sản phẩm cao cấp. Thì như cái dòng sản phẩm 05S, 06S 08m hoặc 09s cho đến các dòng sản phẩm Factor 55, Factor 77, Factor 88 hay Factor 90, Factor 99 và các dòng sản phẩm cao cấp hơn với đường lựa cắt đẩy từ dưới lên như Factor 450, Factor 500 với thiết kế theo tiêu chuẩn và công nghệ của châu Âu và nếu như anh em nào có thời gian thì anh em hãy ghé trực tiếp tổng kho của công ty Factor Việt Nam để xem thêm về các dòng sản phẩm tại công ty Factor cũng như là các chương trình khuyến mãi và những ưu đãi khi anh em đến với ờ, công ty Factor Việt Nam để lựa chọn những dòng hàng à, và anh em nào có nhu cầu hoặc là cần thông tin tư vấn thêm về sản phẩm vui lòng liên lạc trực tiếp cho em like 0787 291 188 và đến với tổng kho của công ty Factor Việt Nam anh em xem video hãy ấn nút like và đăng ký kênh để có thể là xem thêm nhiều video mới. Xin cảm ơn anh em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.